cái rặng của hàng Watford này mình cho tất cả anh em nằm tài góc hiệp 1, tài góc full trận thì trận này 11 quả góc thì anh em nếu mà nào nằm những cái mã kèo phụ này thì anh em cũng đã thắng rất là nhiều kèo góc trong những cái video mà mình nhận định cho tất cả anh em luôn. Thì anh em cũng biết rồi về tới gần cuối mùa là những cái mã kèo mà trên dưới tài xỉu nhà cái đưa ra rất là khó đánh cho tất cả anh em. Bởi vậy mình mới nhận định những cái mã kèo góc cho tất cả anh em để anh em có những cái mã kèo mà anh em đầu tư nó hiệu quả nhất. Thì um, đến đây mình cũng um, hướng dẫn cho tất cả anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cò nếu mà anh em chơi muốn chơi được những mã kèo gốc này nó lợi thế cho tất cả anh em nhất thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình đó là 0937 072 613 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình để anh em có thể đầu tư những mã kèo gốc giống như mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang để anh em có thể đầu tư được nhiều mã kèo hơn nha thì um, um đến đây mình sẽ đi vào nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa thằng à, Arsenal và Southampton diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 22 tháng 4 thì đây là cái dòng đấu sớm nhất của vòng 32 nha anh em thì à, Arsenal đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh đang có 74 điểm sau 31 vòng đấu trong khi đó thằng Man City đang có 70 điểm sau 31 30 vòng đấu thì đang kém thằng à, à, à, Arsenal với 4 điểm nha anh em nhưng mà kém hơn thằng Arsenal một trận đấu thì cái lợi thế um, thằng Arsenal đang chỉ cách biệt giống như một điểm thôi như anh, em nhưng mà tỷ số bàn thắng thì thằng Arsenal chỉ mới 43 bàn và thằng uh, Man City tới 50 bàn thì à, nếu mà tính theo cái thành tích á, thì à, năm nay chắc có thể là Arsenal nếu mà thất bại giống như trận rồi thì Arsenal sẽ không có vô địch được nha anh em thì Arsenal cần phải thắng với cái cách biệt rất là nhiều bàn trong cái trận này để Arsenal có thể giữ vững cái vị trí đầu bảng của mình nếu mà trận này Arsenal cầm hòa hoặc để thua nữa thì tương lai Arsenal sẽ còn có thể tụt hạng xuống hạng 2 nha anh em thì anh em cũng thấy rồi thằng um, Arsenal còn những trận giống như gặp à, thằng à, Brighton nè, Newcastle nè, với Man City lượt về nè. Thì anh em thấy Arsenal còn một cái chặng đường rất là khó ở những ở trận sau nữa. Thì bởi vậy Arsenal muốn giữ vững cái ngôi vô địch của mình á thì Arsenal phải cần thắng những cái trận này đậm tỷ tỷ số hơn. Thì anh em thấy trận này à, Arsenal rất là dễ cho Arsenal để trong khi đó gặp Southampton và Southampton đang đứng vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng và có 23 điểm sau 31 vòng đấu. Thì cái mùa giải này Southampton là cái đội mà thất bại nhất trong cái mùa giải này luôn nha anh em. Trong khi đó 31 trận mà Southampton chỉ là giành được có 23 điểm đang đứng vị trí cuối bảng xếp hạng. Nhưng mà Southampton vẫn còn cái cơ hội để vươn lên thoát khỏi cái vị trí đèn đỏ tại vì vị trí thứ 18, 19 và vị trí thứ 17 thì đang cách Southampton chỉ có 4 điểm thôi. Nếu mà Southampton thắng trong hai trận liền thì Southampton sẽ thoát khỏi cái vị trí đèn đỏ này. Đó, thì anh em thấy Southampton vẫn còn cơ hội nếu mà Southampton những trận cuối này đã hay. Còn trong khi đó à, thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy thành tích gần nhất của Arsenal á, trong 10 trận gần nhất thì Arsenal chỉ thua đúng một trận trước sân sĩ Sporting trên đấu trường cúp C2 thôi. Còn Arsenal toàn hòa 3 trận và thắng tới 6 trận thì anh em thấy hai trận gần nhất của Arsenal để hòa Liverpool với cái tỷ số hai đều để hòa thằng West Ham với tỷ số hai đều. Trong khi đó hiệp 1 trận nào thằng Arsenal cũng ăn với cái tỷ số 2 không. nhưng mà qua hiệp 2 để West Ham gỡ lên hai đều thì anh em thấy cái phong độ của thằng West Ham chắc chắn mùa này West, ờ, thằng ờ, phong độ của Arsenal chắc chắn mùa này Arsenal sẽ không có đọt cái chức vô địch nổi nha anh em. Còn trong khi đó cái thằng Southampton á, bên phía đội sân khách á, thì Southampton trong 10 trận gần nhất Southampton thì thắng đúng hai trận thắng trước Leicester City nè, thắng trước Chelsea để thua tới 6 trận và để qua hai trận thì cái phong độ của thằng sau tâm tên trong cái mùa này thì anh em thấy sau tâm tên cực kỳ thất bại trong cái mùa này luôn nha anh em. Còn mà trong cái thành tích đối đầu thì anh em thấy trong 4 trận đối đầu gần nhất của thằng Arsenal và Southampton thì anh em thấy trong 4 lần gần nhất á, thì thằng Arsenal nó đã thắng chỉ mới đúng có một lần thôi anh em thắng hai lần hai lần với cái tỷ số là cách biệt là 3-1 nè rồi anh em thấy một lần 3-1 một lần 3-0 và một lần để sân sâu xăm tên ăn với tỷ số là 2-1 nè, 1-0 nè và lần gần nhất trong lượt đi của cúp ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023 thì thằng sâu thông tin nó cầm hòa trên sân nhà của mình với cái tỷ số là một điều nhưng mà lượt về đấu trên sân nhà của Arsenal với lại Arsenal đang cần điểm với cần hiệu số thì Arsenal sẽ tấn công mạnh trong cái trận này để giành nhiều bàn thắng hơn để Arsenal có giữ vững cái chức hạng um, chức uh, hạng nhất của ngoại hạng Anh nha anh em cái chức um, top 1 thì đó thì mình sẽ tiến vào cái phần cái trận gần nhất cho tất cả anh em xem là thằng Arsenal à, đấu trên sân nhà của Southampton để cái tỷ số một đều trong khi đó cái trận đó là thằng Arsenal được làm sân khách nhưng mà chấp với cái ma kèo là 1,25 trong khi đó hiệp 1 là thằng Arsenal là cái thằng ghi bàn đầu tiên đó anh em thấy qua hiệp 2 thì cái thằng Southampton mới gỡ lời một điều thì anh em thấy vào phút thứ 11 thì um, thằng Saka nó đã ghi cái bàn thắng đầu tiên và tới cái phút 65 thằng à, à sau Southampton mới có bàn gỡ một điều thì anh em thấy nếu mà trung bình của thằng Arsenal này thì anh em có thể đánh những cái mã kèo hiệp 1 nè, giống như kèo hiệp 1 hoặc kèo rung. Đó, còn góc trong trận đó thì anh em thấy 13 quả góc, 9 quả góc nguyên về phía đội chủ nhà sau thông Southampton và 4 quả góc nguyên về Arsenal. Thì anh em không có cần nằm trận này Arsenal đấu trên sân nhà chấp với mã kèo 2 là chấp góc 4 thì anh em cứ nằm cái mã kèo của thằng à, Arsenal chấp góc trong cái trận này thì Arsenal lợi thế sân nhà với lại Arsenal đang cần hiệu số trong cái trận này thì Arsenal sẽ quyết tâm lấy cái bàn thắng trong cái trận này đó thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo trong trận này nhà cái đưa ra cho tất cả anh em luôn thì anh em thấy trong cái trận này nhà cái đang đưa ra với cái mã kèo đánh giá cao cực kỳ Arsenal trong cái trận này Arsenal quyết tâm sẽ lấy bàn thắng trong trận này mà anh em thì anh em thấy đưa ra với cái mã kèo là Arsenal đang chấp với mã kèo là hai quả nè tài xỉu thì 3,25 thì anh em có thể vào cái mã kèo là Arsenal chấp hai được nè đó còn tài xỉu 3,25 thì à, tài xỉu á, thì mình sẽ cập nhật khi có đội hình chính thức cho tất cả anh em. Anh em có thể vào cái mã kèo là thằng à, Arsenal chấp 1,75 cũng được chờ ra sân 5 đến 7 phút. À, anh em hãy vào. Nếu mà anh em có thể đánh mạnh tay là anh em đánh thằng hiệp 1 toàn nằm thằng Arsenal này. thì anh em thấy trong cái lịch sử á, nếu mà thằng Arsenal nó ra sân từ phút thứ 10 là nó đã có bàn thắng rồi. Bởi vậy mình mới phiên anh em nằm đầu tư vào Arsenal mạnh tay cho mình thì mình sẽ chốt cho tất cả anh em là bốn cái mã kèo trên màn hình thì anh em thấy bốn cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trên màn hình thì anh em có thể đầu tư theo bốn cái mã kèo mà mình đã cho tất cả anh em thì anh em thấy mình cho anh em nằm nguyên trận là nằm thằng Arsenal chấp 1,75 nè anh em cứ nằm trên chấp góc là thằng Arsenal chấp góc chấp 4 quả cho mình đó anh em nằm Arsenal chấp góc thì hiệp 1 anh em cũng vẫn có thể vào trên là Arsenal chấp 0.75 thì anh em thấy Arsenal à, trận trước gặp thằng à, Southampton trên lượt đi thì Arsenal đã ghi bàn vào phút thứ 11 thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là anh em nằm Arsenal hiệp 1 nè. Hiệp 1 thì anh em vẫn nằm kèo Arsenal chấp hai quả góc cho mình. Thì đó, đó là bốn cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận giữa Arsenal và thằng Southampton. Hai cái mã kèo anh em cần đánh mạnh tay nhất trong cái trận này là hai mã kèo Arsenal chấp góc. Thì anh em thấy nhiều khi anh em cứ nghĩ là Arsenal ăn một bàn nó sẽ không đó nữa. Nhưng mà Arsenal đang cần một cái hiệu số thật nhiều bàn thắng để Arsenal có thể tranh vé với thằng Man City nha anh em. Thì thằng Man City đang ở phía dưới Arsenal rồi thì Arsenal cần chắc nắm cái vé top 1 của mình để có thể trụ lại trận vô địch ngoại hạng Anh thì Arsenal sẽ thắng trong cái trận này với cách biệt là nhiều bàn thắng chứ không phải một bàn hoặc hai bàn đâu nha anh em. Thì anh em có thể đầu tư vào hai mạnh tay hai cái mã kèo là trên góc nguyên trận là bốn trái nè. Này trên góc hiệp 1 bộ hai trái thì anh em cứ vào mạnh tay hai cái mã kèo trên góc này tỷ lệ thì tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn nha thì đó là bốn cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận của thằng à, Arsenal và Southampton thì giống như anh em nào mà xem được những cái mã kèo mình nhận định và mình chốt cho tất cả anh em thì mình chốt rất là nhiều cái mã kèo gốc cho tất cả anh em thì cái mã kèo gốc là cái mã kèo mà để anh em kiếm lúa dễ nhất còn những cái mã kèo mà giống như trên dưới tài xỉu á nhiều khi cuối mùa giải nhà cái nó biệp anh em thì anh em thua những cái mã kèo trên hoặc là kèo dưới hoặc là kèo tài hoặc là kèo xỉu còn những mã kèo gốc á, thì anh em đánh vô là tỷ lệ anh em lụm hết 80 phần trăm rồi bởi vậy mình mới nhận nhận định những mã kèo gốc và, và mình cho tất cả anh em nằm những mã kèo gốc mạnh tay chứ mình ít khi mình cho tất cả anh em nằm mã kèo trận mạnh tay lắm nha thì bởi vậy mình mới khuyên tất cả anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cọ anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những cái mã kèo gốc đó cái tỷ lệ anh em ăn xác sức nó sẽ cao hơn và anh em chia đều kèo ra anh em đánh không bao giờ anh em lỗ thì anh em nào mà quan tâm tới cái vấn đề vào nhóm của mình để lấy mã kèo gốc chơi nè hoặc là anh em có thể đăng ký trang chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với cái zalo của mình là 0937072613 nè